Xin chào, ở trong video này là tôi hướng dẫn các bạn là tắt tính năng Unsubscriber của phần mềm chat để nó không hiển thị chữ Unsubscriber ở trên phần menu cửa sổ chat của khách hàng tắt như thế nào. Mời, bây giờ mời anh chị hãy hướng mắt về máy tính của tôi. Và bây giờ à, mấy chị hãy hướng mắt về màn hình máy tính của tôi để tôi hướng dẫn anh chị là tắt cái à, chức năng unsubscribe đi Đầu tiên là anh chị em cũng vào phần uh, à, managechat.vn.com này Sau đó anh chị bấm vào phần đăng ký miễn phí đi Để chúng ta truy cập vào cái phần mềm này đó, Sau đó là anh chị em mình à, chuyển đến cái tài khoản managechat của mình Và sau đó là anh chị em mình bấm vào phần à, setting này Và setting các bạn nhé Và sau đó anh chị em mình bấm cái mục số 2 là mục messenger đây Đấy, mục messenger anh chị kéo xuống này Kéo xuống là anh chị bấm vào phần main menu nhé Bấm vào phần edit menu Đó rồi tiếp theo là gì à, sau đó là anh chị em mình chọn cho tôi là bấm vào phần default menu đây bấm open giúp tôi nhé open ra này thì cái tính năng ăn unsubscriber đây ăn à, unsubscriber này chị bấm vào phần là một là anh chị bấm vào phần này tắt đi này Đấy, ở trên góc phải mình có phần disable này hoặc là enable đây đã đang đang bật nhá là chị cứ tắt đi hoặc anh chị bấm phần edit menu này à, tiếp theo là anh chị em bấm phần unsubscriber này Đấy, bấm vào đây các bạn nhé và nó hiện ra cái mục này là anh chị em bấm vào phần delete cho tôi delete nhé để xóa đi sau đó là các bạn bấm vào phần update menu rồi tôi và sau đó anh chị bấm vào phần disable gì nhá tắt đi và như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn đó là cách tắt tính năng cái nút là unsubscriber ở trên gì ở trên phần mềm lên chat viên.com và anh chị thấy đoạn video hay giá trị anh chị hãy nhớ bấm được cái kênh của tôi là phạm thành bình xin chào hẹn anh chị ở trong video tiếp theo của tôi